trong dân gian có câu nói rằng Người tham bốn thứ, cả đời phí công Bốn thứ ở đây chính là rượu, sắc, tài khí Vì sao rượu, nữ sắc, tiền tài Và cái khẩu khí hân thua này lại nguy hại đến như vậy Nguyên nhân chính là Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh Đây cũng chính là bốn câu nói kinh điển mà người xưa muốn nhắn nhủ thế nhân nếu như có thể hiểu thấu đáo thâm ý trong đó, chắc hẳn chúng ta sẽ minh bạch rằng đây là bốn giới trong nhân sinh cũng là lời khuyên nhủ từ đáy lòng của tổ tiên. Thứ nhất, rượu không hộ hiền. Như câu nói rượu là thuốc độc ngấm vào ruột, từ ý nghĩa bề mặt có thể hiểu rằng Mặc dù rượu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống đời thường, nhưng uống rượu hại thân là điều mà tất cả mọi người đều có thể biết. Một người nếu như không cách nào kiểm soát được hành vi của chính mình Mỗi lần uống rượu đều say đến rối tinh rối mù Như vậy rất dễ khiến cho người khác cảm thấy chán ghét và lánh xa Rượu không hộ hiền Ý nói rằng một người có phẩm đức cao thượng Nếu như uống rượu quá lượng Cũng rất dễ dàng làm ra một số sự tình không thể tưởng tượng được Mặc dù từ góc độ y học mà nói Uống một chút rượu vừa phải có thể trợ giúp huyết dịch tuần hoàn còn có thể dự phòng sơ cứng động mạch Thế nhưng nếu không biết giữ chừng có mực sẽ dẫn đến hành vi cá nhân không thể kiểm soát Thứ hai, sắc không hồ bệnh Cổ nhân nói Sắc là dao gạo xương Nếu như một người quá ham muốn sắc dục sẽ dễ tổn thương nguyên khí dẫn đến sinh ra bệnh tật đồng thời cũng xuất hiện các vấn đề về tinh thần Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc và học tập lâu dần cơ thể sẽ suy sụp hoàn toàn. Mọi người thường nói trên đầu chữ sắc có cây đao, trên thực tế hàm nghĩa chính là nếu túng dục quá độ, khẳng định sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với sức khỏe thân thể. Lại có câu rằng, thủy mãn tắc giật, nguyệt mãn tắc huy, có nghĩa là nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Nếu như lúc còn trẻ không biết khắc chế dục vọng đến khi về già có hối hận thì cũng đã muộn Thứ ba, tài không hộ thân Liên quan tới câu tục ngữ này có rất nhiều cách giải thích Trong đó có một cách giải thích phổ biến là Giữa những người thân thích với nhau nếu như xuất hiện việc trao đổi tiền bạc cũng rất dễ ảnh hưởng đến tình cảm của nhau Cổ nhân nói Thân thích không chung tài, chung tài đoạn giảng lai Ý nói rằng giữa những người thân thích thì tốt nhất đừng nói chuyện tiền bạc nói theo lối thời thượng hiện nay thì chính là đừng nói chuyện tiền bạc làm sức mẻ tình cảm trong cuộc sống hiện thực cho dù là người thân hay bằng hữu đều rất dễ dàng xảy ra tình huống vì liên quan đến lợi ích mà trở mặt thành thù cũng có không ít những người con bất hiếu vì tranh đoạt nhà cửa và di sản của cha mẹ mà sẵn sàng ra tay đánh chửi nhau Hiện nay trên Internet, tin tức liên quan đến phương diện này đặc biệt nhiều. Thứ tư, khí không hộ mệnh Dân gian có câu rằng Khí là mầm rễ gây tai họa Bởi vì một người lúc đang tức giận Lưu lượng máu tăng nhanh hóc môn tuyến thượng thận cũng tăng nhanh Điều này khiến người ta dễ trở nên đặc biệt kích động Tính khí của mỗi người là khác nhau cho nên khả năng nhẫn nại trước một loại hành vi hoặc sự tình nào đó cũng rất có hạn một khi khí huyết tấn công vào tim kiểm soát không nổi cảm xúc sẽ diệt nhỏ xé ra to cuối cùng làm nên sự tình không lý trí trong cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy có những gì tưởng chừng nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi thế nhưng chỉ vì kích động mà dẫn đến đánh nhau thậm chí tan thương phạm đại tội giết người những vụ án kiểu này xuất hiện không ít Nhưng trên đời lại không có thuốc hối hận để bán Người xưa nói rằng Lùi một bước biển rộng trời cao Nhẫn một chút sóng yên gió lặng Nếu như tất cả mọi người đều có thể hiểu được đạo lý này Thì có lẽ những tranh chấp và mâu thuẫn sẽ ngày càng ít Sinh khí sẽ ủ thành đại hòa, Hơn nữa còn dẫn đến thân thể xuất hiện bệnh tật Bởi vì khí hỏa công tâm khí đại thương can những người có tính khí không tốt thường thì răng cũng không tốt tục ngữ trong văn hóa truyền thống vốn bác đại tinh thâm trải qua thời gian dài đằng đẵng đã thẩm thấu đến từng mọi mặt của cuộc sống ví như cách đối nhân xử thế sinh hoạt thưởng thức nhân sinh cảm ngộ tài sản tinh thần mà người xưa lưu lại đã mang đến cho chúng ta những lợi ích vô cùng to lớn có câu nói rằng tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát Ca gia tục ngữ đều là người thế hệ trước tổng kết và tích lũy từ kinh nghiệm sống lưu truyền cho đến nay để chúng ta trên con đường nhân sinh có thể phạm ít sai lầm và có một cuộc sống đầy thú vị Tại sao phong thủy truyền thống luôn nói rằng nước quản tài lộc? Khí lưu và dòng nước trong thiên nhiên là rất trọng yếu Trong không gian sinh sống của con người cũng là vô cùng quan trọng nhưng tại sao lại lấy nước đại biểu cho tài giận vì sao đại biểu cho tài giận không phải là núi cỏ cây nhật nguyệt rất nhiều người am hiểu về phong thủy đều biết rằng nước quản tài lộc đây cũng chính là điều mà tổ tiên chúng ta đã đúc kết lại trong dị lý học gặp nước thì phát lấy nước làm tài ngộ thủy tác phát dĩ thủy di tài có lẽ sẽ có người hỏi vì sao nước là tài lộc, gặp nước liền có tài lộc Có người sẽ trả lời rằng Bởi vì núi quản nhân khẩu, nước quản tài lộc Câu trả lời này vừa hay trùng hợp với câu nói cửa miệng trong dân gian lấy nước làm tài Bởi vì văn hóa truyền thống chú trọng đến phong thủy Cho đến ngày nay, trong các ngôi nhà hiện đại Yếu tố thủy nước đều được xem xét đưa vào thiết kế Bởi vậy, hầu như trong tất cả các thiết kế nhà cửa đều sẽ coi nước chảy thì dưỡng tài. Đặc biệt tại các nơi có hoạt động kinh doanh phát triển ở địa khu châu Á, càng xuất hiện mối quan hệ với yếu tố nước này. Ngoài ra, để mang lại điềm lành, các trung tâm thương mại lớn cũng áp dụng thiết kế liên quan đến nước. Chẳng hạn như xây dựng đài phun nước trong nhà và ngoài trời bằng biểu diễn múa nước công nghệ cao lộng lẫy lãng mạn cũng như các công trình lắp đặt khác để làm đẹp môi trường trung tâm mua sắm. Người ta hy vọng có thể gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đồng thời có thể đạt được mục tiêu lấy nước chiêu tài, lấy nước chiêu khách. Như vậy, vì sao nước lại đại biểu cho tài vận Vị lý học cho rằng, khí lưu và dòng nước trong thiên nhiên là rất trọng yếu, trong không gian sinh sống của con người cũng là vô cùng quan trọng nhưng tại sao lại lấy nước đại biểu cho tài giận vì sao đại biểu cho tài giận không phải là núi cỏ cây nhật nguyệt bởi vì chỗ hơn người trong trí tuệ của cổ nhân chính là muốn tìm ra mối tương đồng giữa vật và vật tìm ra mối quan hệ tương hỗ giữa vật và vật nước trong thiên nhiên là nuôi dưỡng dạng vật dù động vật hay thực vật cũng nhờ có nước mới có thể sinh tồn trong thế gian con người thứ mà nhân loại dựa vào để sinh tồn chính là vật chất Vật chất bao gồm nước, đồ ăn, quần áo, vật dụng Nếu đem thiên nhiên và con người kết hợp với nhau Thì nước có thể nuôi dưỡng dạng vật Còn tiền, vật chất có thể nuôi dưỡng nhân loại Vậy nên từ góc độ phong thủy học Nước là đại biểu cho tài lộc Theo quan niệm truyền thống Trong gia đình người vợ là nước là dòng chảy mang về tài lộc Bởi vậy, một người phụ nữ tốt chính là tài lộc của người đàn ông Bởi nước quản tài giận, cho nên nhiều người cũng áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày với mong muốn nhận được điều tốt đẹp Chẳng hạn như đặt một chậu cây thủy sinh hoặc một bể cá nhỏ ở phía tây nam của căn nhà hoặc gian phòng, hy vọng tài lộc sẽ rất thịnh vượng. Tuy vậy, các bậc cao nhân về phong thủy luôn nhắc nhở chúng ta rằng tích đất hành thiền chính là phong thủy tốt nhất bởi tấm lòng thiện lương và khí các tường trong phong thủy là tương thông với nhau đất chính là nguồn gốc của hết thảy phúc khí và phúc báo Một người chỉ có hành thiện tích đức mới có thể trường thọ, phú quý, mạnh khỏe, phúc lộc dồi dào Người tích đức hành thiện sẽ có thể nhận được sự che chở của thần Sách Thượng Thư viết tác thiện gián chi bách tường tác bất thiện gián chi bách ương ý rằng hễ ai làm việc thiện thì trời ban xuống trăm điều phúc hễ ai làm việc bất thiện thì trời giáng xuống trăm điều quả đạo lý này từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy lão tử lại nói thượng thiện nhật thủy thủy thiện lợi dạng vật phù duy bất tranh cố vô dư ý rằng nước là thiện nhất là tốt nhất nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà không tranh không giành nước không chỗ nào không chảy đến vạn vật đều dựa vào nước để sinh tồn nước cũng không chối từ trách nhiệm đem mình kính dân cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào nước và nước thiện chính là có mối quan hệ giao thoa tương ứng với nhau như vậy vậy nên một người nếu có thể giống như nước thì chính là bao dung thiện lương là đang tích đức tích phúc vậy Người như vậy chẳng phải sẽ được phúc báo, sẽ được thần Phật phù trợ, sẽ có được tài vận tốt đẹp hay sao? Qua đây, chúng ta càng hiểu hơn câu nói lấy nước làm tài trong phong thủy và càng thấu tỏ rằng phong thủy tốt nhất trong cuộc sống tưởng chừng như quyền bí cao xa nhưng thực chất lại ở chính trong nội tâm của chúng ta vậy